Ờ. Vâng, từ từ thôi Muốn tao chết sặc à Vâng Ông cố ăn đi cho cháu khỏi Vâng Nhìn chung thì đã biết xong hết cả rồi จาัดการจัดการเจ็ดคนเดียว thế thì đến khi nào cũng mới chết được ạ biết rồi của lắm mới may để tao nghĩ cách cách gì ạ thì cái cách để mà cho cái bản uh, di trúc nó có hiệu lực ấy thế thì chỉ còn cách là đốc toàn quân thôi đau yếu gì không ạ sau khi tôi chữa cho cụ thì ờ, cũng không phải mấy thầy thuốc nữa chứ cảm ơn quan đốc lắm từ lúc quan đốc chữa cho già thì vẫn khỏe mạnh mà chưa biết lấy gì tạ ơn quan đốc đây thì có gì mà phải biết ơn từ đội tôi không lại giúp được cửa hàng thì hàng vẫn đông khác chứ vâng chắc có nhiều bà nhiều cô hỏi thăm con anh làm đấy ạ à tôi thì danh giá cái quái thì chết à? có ai gì đâu mời con đất ngồi chơi nhà này có ai dám ngỡ lời gì đâu Marcelo. tấn luôn rồi Thưa cụ, con có được coi là con rể của cụ nữa không ạ? Biết rồi, khổ lắm nói lại vậy thì có nghĩa là không ạ à, vì con vợ con trong học từ chuyện ma chay là chuyện quan trọng không để dư luận bàn tán về chuyện của anh và con gái tôi tôi sẽ cho anh thêm vài chục nghìn tiền thừa kế thế được không vâng vậy bạn thì rồi cái bộ này tôi vừa với tôi chị không thích nhỉ mặc như đi có hội thì thẻ biết chị cũng thế thôi khác thì em đâu nhỏ nó lành rồi chuẩn bị phát tang nào. thưa các ông thưa các bà cúc <coughs> tổ nhà tôi thăng thiên rồi bảo bọn ông thanh cho to nhạc lên bọn này tiếp khách đi Mm-hmm. dầu thuốc rồi môi mày trắng bạch ra xong đúng chưa đúng chưa xem bạn video này ừ, vào đi vào đi gõ vào vào nào đưa xong đám ma vui vẻ quay đi đầu lại rồi bà bà bà vợ cũng hồng rồi đằng đằng đằng sau hậu trường ờ, hậu trường kiểu hậu trường di di anh vọng gì em quay gì anh vọng gì em đấy hạt vụ kinh đấy <laughs> chăm chỉ đấy 200 tỷ ơi, ơi, ơi, cười cười cười Kinh bản Đây chủ nhà nhá, chủ nhà nhá, chủ nhà nhá Đây là chủ nhà này mọi người nhá Chủ nhà, chủ nhà Mày là tôm đấy Kia là gì? Nghề 123 nhá À, Ra. À, mày lâu chưa gặp lại Ừ, tao à. Mày tao mày lâu chưa gặp lại Đứng à, đứng à <laughs> yeah. To a freak show, turn the club to a freak show, turn the club to a freak show, turn the club, yeah, we turn the club to a freak show.